Vậy, chúng mình sẽ cùng vào phần thứ nhất để ôn tập lại kiến thức của từng dấu câu. Trước hết, chúng ta sẽ ôn tập về dấu hai chấm. Dấu hai chấm dùng để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật. Đây là tác dụng phổ biến. Và với cách để báo hiệu bộ phận câu là lời nói, ta có hai cách để sử dụng. Còn có thể kết hợp nó với dấu gạch ngang Ví dụ, lúc ấy nhà vua mới ôn tồn nói hai chấm và kết hợp với dấu gạch ngang còn phải xuống dòng để đánh dấu lời nói. Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kỹ rồi, lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Như vậy, tác dụng này để báo hiệu phía sau nó là lời nói của một nhân vật. Nhớ từ báo hiệu nhé. Bên cạnh cách sử dụng ghi lại lời nói bằng kết hợp với dấu gạch ngang còn có thể kết hợp với dấu ngoặc kép. Theo dõi ví dụ của cô nhé. Thỏ nhìn theo mỉm cười, nó nghĩ chả việc gì mà vội, rùa gần tới đích, mình phóng cũng thừa sức thắng cuộc. Trong trường hợp này, ta thấy dấu hai chấm đi liền với dấu ngoặc kép. Như vậy, để báo hiệu một lời nói thì phía sau nó với dấu ngoặc kép các con viết liền không xuống dòng như kết hợp với dấu gạch ngang. Tác dụng tiếp theo của dấu hai chấm, nó báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. Ví dụ, phong nha gồm hai bộ phận, động khô và động nước.